Xin chào anh em à, Clip hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, sản phẩm điện thoại đánh bài bắt vạch Thế đây là một chiếc uh, Simca 600 một con mặt hàng ngon nhất hiện nay Đấy. Tôi nói ngon nhất là vì nó tốc độ của nó rất nhanh độ chính xác tuyệt đối 100% và cái cam nó bắt rất rộng anh em dùng cái điện thoại này vẫn như gọi bình thường anh em nhé sau đó anh em có thể dùng để đánh bài các tổ chức bài lá như liêng ba cây bài cào binh thì tố phỏng sâm đều ok anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ cùng tôi sẽ vào trực chiến luôn cho anh em xem đấy tức là tôi dùng con máy này để tôi à, vào tôi chơi luôn để em biết cách chơi của nó và cái hiệu quả của nó đem lại ví dụ tôi chơi chơi liêng đi chơi liêng là một trong những cái trò mà được nhiều anh em thích đúng không? khoảng cách của nó bắt hơi xa tầm à, bốn mươi phân 5 phân em để máy để bài ra đây ở à, bây giờ thì tôi sẽ mở màn hình sáng và mở ra ngoài để em cùng nghe còn khi mà anh em à, chơi thực tế chơi ở các sân bãi ấy, thì anh em sẽ dùng một cái tai nghe bluetooth rất nhỏ để ngụy trang và dùng tai nghe để báo cho anh em thôi chứ không dùng ra ngoài cái này được bây giờ anh em à, cùng nhìn này nhìn màn hình nhé để tôi à, làm mẫu cho anh em xem này ví dụ là trên liêng bốn người em uh, máy bật lên nhưng mà khi nào chơi thì em để màn hình tối đúng không em để bài xa là bốn phân hai hai hai hai máy báo hai thì em sẽ là cắt bỏ hai lá và chia chia số không bao nhiêu nhà cũng được anh em nhé bao nhiêu nhà cũng được nhé nhà đầu tiên là 6 điểm này nhà này là không điểm này nhà này là 5 điểm này 6 điểm này nhà mình này 9 điểm em này Đấy. em thử cho anh em mấy ván để anh em biết là cái à, độ chuẩn xác nó đến đâu để phát đọc luôn nhé một hai lại chín điểm em này đấy chín điểm này đấy tiếp tục uh, à, ván sau này bài thì có cô lập cũng ok anh em nhé số 0 số 0 7 điểm nhất anh em nhé Số 0, số 0, số 0, số 0, số 0, số 0, số 0, số 0. Anh em có thể uh, nếu mà anh em chơi không bỏ máy ra ngoài được thì anh em có thể sử dụng một số các loại ngụy trang khác như là ống tay áo hoặc là đồng hồ hoặc là ví soi điện thoại soi hay là thắt lưng rất nhiều cái camera ngụy trang giúp anh em chơi anh em để cầm bài trên tay bọc đọc cũng được Đó. 5 5 5 anh em nhìn ra rất là nhanh 8 điểm này 8 điểm này Đó. hay là 8 mình có đô to hơn rồi rất là nhanh anh em nhé máy nó đọc bao nhiêu là pin làm bấy nhiêu đấy ba sáu anh em này rất là ok luôn máy là bình thường nhé vẫn dùng để vào mạng bình thường như kiểu một cái con à, smartphone trên thị trường thôi chứ không có gì khác cả đặc biệt hơn nữa là nó có một cái chức năng đánh bài mà máy trên thị trường không có thì anh em nào có nhu cầu về cái dòng máy đánh bài CK600 này thì hệ tôi có số điện thoại 0346 0947 anh em mua hàng được phép kiểm tra hàng để bắt thử hàng nhé Xin chào anh em